đầu tiên chúng ta sẽ đứng dưới đây phải không Sau đó chúng ta mở túi đồ lên cái này khác qua phần phương tiện và sau đó anh thuê dọn hàng đó trời ơi mọi người nhìn nè mình làm cái xe này nghe chưa đầu tiên là chúng ta sẽ có má cái má công ty này nè rồi ờ, chúng tôi đang tổ chức Ờ, gì sự kiện đố vui kỷ niệm sinh nhật một năm mà Úc tham gia không? Có Ok, vậy thì tôi sẽ đưa ra câu hỏi Đã được chuẩn bị rồi ờ, Có một phương tiện giao lưu luôn chạy trong plaza Xe buýt Chính xác, câu hỏi tiếp theo Ờ, có bao nhiêu trạm dừng xe buýt? Ok, rồi Ok, oh my god oh. Sự kiện kỷ niệm một năm đang được tiến hành Bạn có muốn tham dự không? Có chứ Để mình Ok. Dạ. Ờ, trả lời đúng sẽ có quà. Câu hỏi đầu tiên là số người tối đa có thể tham gia vào việc trò chơi 30. Chính xác, câu hỏi có giấy trang. Câu hỏi tiếp theo là bạn có thể nhận phần thưởng đặc biệt khi chơi trò chơi bạn cần bạn cần gì? Nguyện. Ừ. ừ, cái máy chơi game giống xịn vậy. đây đó. Ồ, oh, okay. nghe mà bạn có hứng thú mà bắt đầu câu đầu tiên nhé à, tôi bán bổng rộng bao nhiêu món ok ờ bánh mì xúc xích theo tôi gì của tôi để có giá bao nhiêu 15 nữa 15 rồi hay đó mới đó mà tôi đã bán xúc xích được một năm rồi cảm ơn bạn đã ủng hộ sau này tôi sẽ luôn là người bạn thế Ở ờ, sự kiện đối vui kỷ niệm một năm đang diễn ra bạn sẽ được tặng quà nếu câu trả lời đúng, tham dự nhé, ok. Ờ, rất vui vì bạn tham dự, vậy tôi sẽ đưa ra câu hỏi. Tôi có bán kinh cầu cho cô, từ còn trống là gì? Đạt Hà. Ờ, chính xác. Câu hỏi tiếp theo, ờ, cần gì để mua? À, hồng non. Cái này hiểu có đắt phải. Đắt lắm luôn á. Đề nghị là giảm giá thì kẹt tiền các kênh tiếp tục xuống nha Ừ Bà chị kinh Ok chào gì chào chú à, cháu biết là chú kết tốt nhưng mà cháu chưa đạt được hòn kho báu nào nên là chú không tốt nữa <laughs> ừ. à, à giờ nhỉ đây đâu đâu có rất nhiều công cụ để tìm kiếm kho báu trên hòn đã bí mật bạn có thể lấy kho báu nhanh nhất bằng công cụ nào máy quan bạn đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi đã chuẩn bị, chắc bạn đã rất cố gắng để tìm kho báu, đúng vậy. Qua tìm không được. <laughs> Phải tặng quà cho người trả lời đúng chưa? Hôm nay đúng vậy. Chú tốt lắm nhưng cháu tao nhất thiếu cháu chưa đào được nên là chú không còn giá trị đấy chú đi đi. Thầy hiệu phó, ủa đâu hiệu trưởng đâu mát. Hô hô đang có sự kiện đố vui kỷ niệm sinh nhật một năm đấy có muốn tham gia không? Có. Ờ, à, đúng là hào hứng ra mặt. Ở cái rồi, trường chúng ta có tổng cộng bao nhiêu tiết học năm tiết nhỉ? Ờ, chính xác, chắc là đã đi học chăm lắm. Câu hỏi tiếp theo là ờ, có rất nhiều học sinh đáng tự hào trong trường chúng ta. Trong phòng hiệu trưởng có bao nhiêu chiếc cúc đang được trưng bày? Ủa nhiêu vậy? Năm hả? Gì nhiều vậy? Cũng nhiều đó. Ờ, đã giờ chị chính xác hết. Đúng là một học sinh đáng quý. Đây là quà mà ta đã chuẩn bị. Oh my god. Đúng cái bằng khác. Trời ơi. Ôi nếu vậy Cảm ơn em đã đi học chăm chỉ trong một năm qua Hãy cùng nhau tạo thêm kỷ niệm vui ở trường Trong tương lai nhé Không <laughs> Trường gì đâu tú zombie kỳ quá à. Ok à, Chữ tiếp dạ. viên à. à Bạn có muốn tham dự sự kiện kỷ niệm một năm không? À, tốt lắm vậy tôi sẽ đưa ra câu hỏi Đại lý du lịch của chúng tôi có thể giúp bạn đi du lịch đến bao nhiêu khu vực Ok, chính xác và đây là câu hỏi tiếp theo. À, mỗi khi cư dân đi du lịch họ đều nhận được cái này đó là gì? Con dấu. Đúng gì? Chính xác, điểm hấp dẫn của công việc đi du lịch là nhận được những con dấu khác nhau của mỗi nước. Ừ, nhưng mà mình bị đuổi về châu Á là mình gọi là sao ta có nhiều con dấu về Việt Nam một lắm nha. Ừ. Đây là món quà chúng tôi đã chuẩn bị mong bạn có thể dùng trang trí và nhà và cảm nhận được niềm vui của đi du lịch. Ồ. Oh chơi trên đảo cây ai như chứ lúc nào Tôi cũng sẽ cố gắng gì các bạn à, Người gác cổng Á à, giật mình à, Nơi này còn đang được xây dựng mà bạn đã đến chơi rồi à Ủa ông này ông lao công ông ông gì cầm update mà đúng không à, Khu trung tâm mọi người đang chuẩn bị không gian sống để mọi người có thể cùng nhau vui chơi à, Gặp chiếu phim, bảo tàng, siêu thị, quán cà phê, tòa thị chính nhân dân Chúng tôi sẽ đã, ý, chúng tôi đang xây rất nhiều thứ ờ, vẫn chưa có nhiều nơi để tham quan vì vẫn đang gì vẫn đang được xây dựng nhưng nếu bạn có thắc mắc gì hãy đến tìm tôi nhé ok bây giờ cái đất chống mày làm gì đây à rạp phim nè à có mấy tơi tới được rồi bệnh, bệnh viện thú y nè oh my god cái gì đây sân lượn đánh bóng đang xây dựng nhà hàng <laughs> xây dựng chạm xăng có nè ờ, cửa hàng xe máy đang xây dựng nè cửa hàng quần áo xây dựng nè khu trò chơi ô đại sảnh danh vọng đu ê chưa phiền xịn nhở đại ờ, sảnh danh vọng ê đỉnh quá trụ sở chính đây nè ngân hàng ồ thư viện ồ bây giờ mình đến được cà phê nè cà phê tiệm tiệm bia tiệm salon rồi cảnh sát ô đã được triển lãm mỹ thuật ê hôm nay có gì vậy Ê, nói chung là nó đang xây dựng Xanh bóng chày ấy nè Ồ, oh, bây giờ là mình sẽ đến được cái này, cái này Cái uh, cái gì ta, cái xanh bóng chày đấy nè Với lại quán cà phê Nói chung là game Ờ, uh, siêu thị nữa nè Sân vận động nè Sân bóng rổ nè, oh my god Cái này cái gì đây? Đây, cái này cái cái hồ bơi à Ồ, oh, ok, ok Chù cha <laughs> Cái vòi phun nước nguyên đóng người ngồi câu cá mình Rồi ờ, đi đi đi nghe nói là có công an ra đuổi mà sao không thấy không công an nào hết cái gì đây có xuống chưa đâu à này dưới nước à ok cái cổng à, nước để cất chuồn cất cống nước sao thấy người ta câu cá à vô đây cái té té cái té cỏ tóc không? oh, ok đi đây cái đồng này xin à, chào vẻ đẹp đến từ việc thư giãn chúng tôi là cha hong beauty salon Ờ, tại cha cha Hong Beauty Salon bạn có thể nhuộm tóc và thay đổi nhiều kiểu tóc đặc biệt. Đặc biệt bạn chỉ có thể nhuộm tóc tại nơi này. Ừ biết. Bạn có thể thay đổi kiểu tóc bằng cách nhấn vào ờ, nút hình cây kéo phía trên ghế. Ờ, hãy thoải mái đổi kiểu tóc tùy theo tâm trạng của mình nhé. Ok. Lại đầu trước đi chị, lại gội đầu trước đi. Tôi gội đầu nữa không À, ờ. Lại có bạn Mình ngồi đâu quá nè. Ờ. đợi, bọn nó đi, đợi bọn nó đi phải có my god đông quá. Thằng này có nói gì không? có rồi bà đứng trước vậy thôi hả? À? Không, chị đợi xí đi, chị đợi xí đi, đợi bọn kia cội xong hết đã, bọn này dây. Kìa con kia cội xong rồi kìa, nhảy lên, nhảy lên. Ok. Đó, chuẩn bị ăn ờ, rồi. Gội đầu với massage da đầu luôn được không ạ? Ok, vô. Đó, chị cô để trai gội đầu. <laughs> à, à ra là kiểu này chứ thôi tôi cái mộ cái mộ cái mộ <laughs> cái mộ rồi luôn ủa rồi vậy thôi hả ờ em không thèm mộ cũng với mình luôn hả ờ không nó thấy mụ rồi chị chẳng có nên nó để em cho đẹp ở cho anh kìa <laughs> không biết nha tao quen nhỏ đó nha à, hôm nay chúng ta sẽ thử đổi sang phong cách sành điệu hơn nhé ok kêu oh. Ê, bỏ mũ đó, <laughs> xịn nha Nó lạ quá Ê, cái tóc màu đen đâu thì màu đen Thì lớp 3 600 nè, rẻ quá nè Ừ Đấy không? Đây là màu rẻ nhất Oh my god Kìa nó lạ quá Rồi chuyện được kiểu nữa không? Ok, nhảy phải nhảy ra vô vậy Ờ, và làm theo là ok rồi ừ. mình dụng thử kiểu ha Ồ. đi lấy thử cái tóc của chị rồi coi 120 kim cương rồi để dành Ồ, oh, cái tóc này dạo này giờ tôi dùng nè đúng không? Có phải cái tóc mới nó nằm trong đây Ừ Ồ oh. Rồi bây giờ tao tóc khác rồi nè ừ, nó vẫn phải tốn tiền ừ đó nó giống như cái đầu thiệt thôi oh. Ủa đấy này Tại sao nó có cái hình ốc gì nhỉ? Oh my god <laughs> Cạo đầu hả? Không hiểu luôn Nè, già đầu vừa cái gì hói nó còn đi nhuộm tóc nè Trời ơi Sợ vả <laughs> Ok, vậy hết rồi ok quá lần sau nhớ quay lại vậy đây chúng ta có còn mẫu model quả tóc màu đen yes nhưng mà này cảm giác hơi đen quá không ta ok sao xinh đẹp vẫn trước kia là xinh đẹp ok rồi cái visa đi cái cửa đâu vậy bên kia đây. À? đó này đó ở bị to ok à, ờ, tiệm bán pizza cũng đã được mở trong khu trung tâm và lập tức có quá nhiều đơn đặt hàng ghê ghê bạn có thể giúp tôi giao hàng ở khu trung tâm không? Đó, ok, tốt vậy sẽ đưa visa cho bạn là giao hàng nào? Rồi sai khiến mình vậy đó hả? nhảy lầu đấy chạy ở tháp 24 giờ nhảy lầu ok nè cô nhúng lúc visa kìa giao hàng là chết rồi ừ, cái gì cái này phải sao ừ. à đây ruruda bán xe à, ok này đi đâu mất tiêu rồi tôi đang tìm anh em song sinh của tôi thôi không lắng mệt <laughs> <laughs> à vậy là nhỏ đi lạc à rồi ra là vậy đây là quán cà phê ở trong đây có gì ờ à, thợ bán cà phê à bạn muốn bạn muốn gì này có giống cho cái ông bán trong trung tâm thương mại đúng không nó tạo ra mấy khu này để chậu éo là để cho mấy con ờ, cửa tự động này ghê chưa rồi cái cái cái giờ cái phim này này này này góp có gì đâu Ok. Ồ, nếu quý công ty muốn mở cửa hàng trong tòa nhà hãy liên hệ. Ê, mở được hả? Không hiểu men. <gasps> Ờ, cinema, nơi tràn ngập niềm vui. À, xin chào, đây là nhà cái phim BT, một không gian luôn nhiều niềm vui. Ờ, à, gạch chiếu phim của chúng tôi có hai phòng chiếu phim và có cả bắp Giang ngon tuyệt một thời gian nữa chúng tôi cũng sẽ chiếu phim bạn cùng chờ đón nhé nếu đây là lần đầu bên đây đến hay sang giữa hoa lửa quá ờ à, rồi là ồ sao nữa ngồi vô đây chị em rồi mấy cái bắp ngâm này là để xếp hàng phải không đi ra đường nữa luôn nó làm màu á chị khổ thế à ok ờ à, này bán đồ này à có bắp sen nè ừ. có mấy cái đồ này mua mua coi phim đây em có coi phim chỗ nào mua ra mua vé à ok ở đây đúng không à chị chị bảo vệ chung đô con quá à nhân viên sát vé hả ủa đâu bà sát vé đâu chào mừng ờ nó bắt mua mua bắp giang <laughs> ờ, ok mua mua bắp giang rồi vậy thôi hả còn mà chúng mình vì vừa rồi chúng ta xem sao nhé. Đặt trước phim thì đến hay trời gì sẽ có rất nhiều điều thú vị trong thời gian tới hãy đón chờ nhé. À, Điệt sao là phòng VIP đây là cái ghế nó như thế này. Ừ, Ray Racing gì ờ, đó nè. À, cái auto xe có auto xe. Ồ. Oh. Banh có ngân hàng nè. Ồ. Oh. à vậy là mấy cái vạch đỏ đỏ này là cái đường đua xe ờ. à, à. Đây, đây đây đây đây à mắc cửa là chợ đấy đúng không vô đây được không à này mở cửa này mở cửa này siêu thị nhá cái đó siêu thị lắm mà ô oh, cuộc sống tốt đẹp và thuận tiện lợi thuận tiện lợi Gary chào mừng bạn cho đến với siêu thị lớn gặp gỡ nhiều nguyên liệu và sản phẩm hơn tại siêu thị cộng lớn Ồ, oh, nhìn nó Rồi trong đây tao mua được cái gì rồi mấy chị bán hàng đâu À rồi, à, à, à. Xin chào, tôi là nhân viên của siêu thị này À, xin chào, tôi là giao hàng Ông giao hàng, tôi là giao hàng ừ. Phụ trách giao hàng nhanh Ờ, tuy chỉ một số sản phẩm chỉ áp dụng nhưng tôi Chúng tôi sẽ bắt đầu dịch vụ giao nhanh Đang Đâu đang Là <laughs> cái này là nhờ mình hả? không biết cứ ảnh chịu khó anh, rồi coi anh, anh giao đây. hàng nhờ mình giao hàng dùm ờ thôi hủy đi ờ lâu quá mới chàng hủy đi rồi gì mà ta dám thấy đường đi à, đi giao không <laughs> ờ thế mất bao rồi cái bộ đồ gì đây trời ơi oh my god em sao nhỏ này không bị đổi đồ vậy chắc nó nhìn thấy bộ đồ của chị đắt tiền quá nên nó cho mặc đồ Kết quả tôm tôm vàng này chơi áo xanh kỳ quá anh không? Ok, Solid ra ngoài Thấy gì tượng gì đâu thấy không mày? Thấy hiện tượng gì đâu thấy không? Ờ. Nào rồi Em không nhảy được cái Ok, rồi đi đây làm được cái giờ gì ra được cuộc đời vậy? cái những cái gì thì sao có cái khô khô quà tặng đó rồi vậy dạ. thôi á hả vô cái khô quà tặng tặng quà cho em coi nó có những cái lời chạy khô quà đường nè á đường luôn à, cái này cái này nó cũng làm cái rồi à ế rồi sao nhảy xuống mà không giật không không ơi gãy chân què giò gì hết trơn sắp tới nó sẽ cái bản diện để nó cập nhật luôn ha. Ừ. ID mail đúng rồi mail cái gì đây ê có cái cánh quay trở lại nè tặng em cái cánh kìa. đủ mày nghĩ là đủ không tặng cái áo vậy không cái áo thì đủ mà hai cái không tặng hai cái nha ok hết sim hết sim rồi ừ không này là đầu tiên là cái là thành phố mới đúng không nhưng mà có những dạ. cái kiểu bây giờ người ta cho vô rồi á thì cả bộ làm cái đó hết chơi ừ ví dụ như là cái cái cái gặp chiếu phim này chiếu cái gì đó thôi ừ đó hoặc là lại vậy hoặc là cái gì ta cái cái salon á nó cấp lên đi chờ năm người ngồi chờ đứng mà kiểu không hiểu luôn cái này là gì đây có gì sao nè hay có cái chậu này ok câu cá thử hơi tí có công an bắt không ok ôi à, à thì à, như đâu à. mình đây là các ngồi hẹn một người như đâu lần sau mình được quên qua kênh của thành viên nếu mà mình sẽ ta đi được ngoài nha ok